<laughs> nghiện món dưa của à, bí thư già rồi bí thư già có cả rau giúp anh bà hái ở đâu đây già bà hái ờ, lúc nãy bà hái ở ruộng ấy à ở ruộng à mọc ở ruộng à đây đây ô rau diếp tanh này rau sống đấy ờ, ngon lắm đấy tiết canh cũng được ăn rau sống được dạ. để biết là rau sống ra dạ. ừ được được đấy, đấy à, em già vừa đổ vào cái đông cứng lên mình nghe đấy Trời. đúng là cao tay cao thủ cao thủ đây này phải học hỏi học hỏi đáng học hỏi <laughs> đáng học hỏi Hi, xin chào tất cả mọi người, mình là Giang, chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh San Giang Giang TV của mình Hiện tại thì Giang đang có mặt tại khu vực nhà em Bí Thư Già đây Đấy, mong mọi người có đi làm xong hết uh, công việc ờ, uh, vun ngô em già dạ thì ờ, mọi người sẽ làm cơm Tức là bữa cơm này sẽ là một năm rưỡi để chờ ăn cơm em Bí Thư Già Đấy, Trước mà Giang có vào cùng anh Sơn thì em già là em mới đi vắng đấy nãy vừa đi làm ngô rồi cái là sấn tay và làm ngay làm luôn ạ làm luôn bây giờ cũng uh... hôm nay nguyên nguyên thịt lợn đây mọi người vâng. mẹ ăn ờ, thịt lợn đây này là bà con uh, mọi người ở xa đến giúp nhà em bí thư già ấy vâng. nên là không có thời gian là phải làm đấy làm Để xong ấy là phải nấu cơm uh, cho mọi người nhé gà bản hết rồi anh ạ à xong rồi tí nữa bí thư già mình sẽ xuống dưới nhà quán ở dưới chỗ chỗ bác uh, của em pó để mua ít nước ngọt cho chị em phụ nữ uống coca chị em phụ nữ là có mấy em em nhỏ nhỏ tuổi à? không không uống được rượu chưa hố hơn đi cả thao đại tiếp đó là cửa chỗ à nhiều chuối còn già không sắc còn già còn thua còn đang phải mai rồi cái này mua đá mai về rồi Vâng À kia có hòn đá mài kìa Hòn đá kia được mà Đúng ờ, không, không mài đi Ba, cho à. em một nấu À cho vào luộc quá Ừ, em luộc uh, ba chỉ À luộc ba chỉ Không một ít xào với đỗ nữa mà ra Em lấy cái này xào với đỗ À ừ, đấy đấy đúng chuẩn rồi Biết là tí đã xính có về không Xính xính tí về anh ạ À đấy Tí về Đi hộ à, nhà nhà dạ, chị gái vung à, ngôn nữa à đấy. chị gái vung ngôn bên đấy quá vâng ừ. xong là chắc phải ăn cơm xong mới về á ừ. vâng. giờ phải mài đi chứ còn hay củn quá ừ. mua mình không mài đi ra mới mua bao tiền con dao này 50 anh dao rẻ quá đâm ra <laughs> khoan thua khoan thua mua phải con dao ờ, thái này em mua con dao, con dao của nhật đấy vâng. ui con đấy sặc lắm vâng. hơn ờ, trăm rưỡi trăm rưỡi à ừ. dao rẻ đúng là tiền nào của đấy mà ừ. thái thịt thành như chặt thịt <laughs> Ôi. Thế gì mà chị con sợ à? Nó này gà nhà mình chứ à, hai này vừa mới đi à, gà gà đây anh nhà gì ngang ừ, ngan của nhà mình đi xin về ừ. gà nó còn nhỏ quá vì cái gà chất thịt được Đấy, chỉ được hơn hai hai lạng ngon một chút nữa thì ngon ừ. nhà mi thư gà có cây xoài khá là tốt nha mọi người nhá đây quả sai chiếu luôn này đây một năm dưới thì à, quả cũng khá là nhiều luôn phải chặt bớt đi đấy đây là cái nhà cũ của bí thư già trước mà ở dưới là chuyển lên thôi chứ không phải là nhà nhà mới bí thư già nhiều người lắm lúc không biết tích tích tích ờ, ờ, là ờ, mua như con chó Ý, tích tích tích phải chó cục đuôi dễ thương ui giời cong người lên Ui giời. nhà là phải nuôi à, vài con động vật nó mới vui mọi người ạ chứ mà nhà không nuôi con gì thì nó trống lắm hôm qua em vừa đặt con sám và hai đôi thỏ về à đấy à? Vâng. nuôi thỏ à em ờ, định tính ờ, nuôi thỏ ờ, chơi ấy à vâng, vâng. để thử nghiệm luôn nhỉ vâng. thử nghiệm xem là thỏ là, là có phát triển tốt không đấy em phải thử thử xem nào ừ, nuôi hay đấy thì cái già này nhiều cái ý tưởng hay đấy hay đấy nghĩ để năm nay tính nuôi thỏ với gà ngan Ừ. thử nghiệm thử nghiệm trước nói chung là những ờ, anh thấy ở trên này mọi người như chưa ai nuôi thỏ thật mà vâng hay đấy vì từ giờ giờ này ờ, có tư duy ờ, phân cả giang nói chung ở nhà có làm gì không không biết làm gì anh ừ. là thỏ thì thỏ chỉ ăn nguyên là rau thôi ừ. bao nhiêu không vâng. ông kho rau pú pú pú à Đấy, giờ Giang có một cái tư duy ờ, thay đổi là nuôi thỏ rồi Giang thấy ở trên này là cũng chưa có ai ít, nuôi thỏ thật ít người nuôi ừ, không ai nuôi ấy và và không ai nuôi hiếm và cứ ở thử chung. nuôi một à, hai đôi đấy này mình thử bán xem là người ta có thích ăn không vâng cái góc úp úp luôn nếu mà <laughs> nuôi lên một hai con mà mình ờ, <laughs> vâng mổ thịt con thỏ cho mọi người ăn đấy vâng. người ta nói là tiếng lành đồn xa vâng. thế lúc ấy người ta cảm thấy thịt thỏ nó ngon thì có thể là mình phát triển về giống thỏ này cũng hay vâng ừ. em tính là nuôi thỏ đấy bởi vì thỏ em uh, nghĩ ở trên này hiếm không có ai nuôi ừ, ở trong chợ không không thấy người người ta bán bán thỏ ấy ừ mà thực, thực, thực, thực, ra thì em cũng chưa được ăn thịt thỏ cũng biết ngon nào à. <laughs> thịt thỏ ngon đấy ngon này ờ, đánh em canh cũng ngon lắm vâng, em chưa, ừ. chưa chưa chưa ăn mà nó thật ra thích nhất là những cái con gà đồi cho nên bà con hay thả rông rông <laughs> chạy quanh đồi này là ăn rất là ngon vâng. chân đen nhất là chân đen này hay đấy ý tưởng này hay đấy à. là bà để dưới à cơm à nấu cơm à dạ, vâng nấu, cơm à? nấu cơm sườn này đi chế biến kiểu gì cho nó ngon đấy sườn sườn này hầm à rán đi hầm làm nào ngon <laughs> ai biết được được <laughs> anh thì sườn thì người ta hay um, rang chung ngọt miền nam Đây. còn nếu mà mình có quả đu đủ xanh mình hầm có đủ xanh mình, mình rang rang kiểu mặn thôi không không, không ừ. làm như kiểu dưới tím được không thì rang gừng được có gừng Đấy, rang gừng mà cho ký ký sáng cay ký sáng cay tưởng là xào luôn cả cái quả này cũng được thôi mà không cần phải thái này. Xào luôn á? Ừ, để cả quả xào cùng luôn được Không được nhỉ? Rửa đi xào được mà Ê, xong rửa thôi ừ. Không rửa đi xào cùng được mà không cần phải đâu Không cần ờ, phải phải cắt đâu vâng, vâng Tại vì quả nó nhỏ Đấy cả hết Xào cả cái quả này luôn được Không cần phải đấy, Chắc là một nửa cái đấy được Một nửa thôi <laughs> Nhiều quá Bởi vì ừ. nhà em có mỗi thằng cháu với ờ, mẹ thôi xào nhiều quá em không ăn hết mè này của nhà mình chứ em con mè này của nhà mình chứ mèo á ừ. có mà giờ nuôi hẳn con mèo màu vàng luôn ấy, như như cục vàng luôn <laughs> ban đêm mà không không nhìn kỹ là cứ tưởng là cục vàng rơi giữa sân nhà nhà mình là hai con đấy à đây à đang làm đang làm đấy hết rồi hết rồi Giang là hay yêu động vật này thích lắm ở nhà Giang là có nuôi hai con ờ, một con big bull này nhưng mà mất một con rồi rồi bị ăn bả tiếc quá thương miêu miêu miêu miêu con này cái hay con đực đây xem nào con đực cái à, đực đực đực đực à, đừng cắn anh nhé đừng cắn anh nhé đừng cắn anh nhé ừ. rồi chín ờ, làm thức ăn chín bảo già đưa cho ít nhá Đấy, gái cho ít sướng sướng ừ, ừ. mèo mà rất thích gái ừ. đây là phổi cũng phổi vâng. phổi là bí thư già này đánh cả tiết canh luôn nhé <laughs> không biết là tay nghề đánh tiết canh tí có ra <laughs> tiết canh hay không đang đun nước ờ, xô để nguội đấy ờ. ở trong này không có nước lọc tí nữa mọi người thử xem bí thư già đánh chết canh xem nó có đông hay không <laughs> hay là phải đút vào tủ lạnh mới đông <laughs> tại vì à, thật sự à, à, trước mà lên đây trước đấy bí thư già đánh chết canh trước là có một em cường hà giang là em hay đánh chết canh vâng. còn đầu tiên là thấy bây giờ già đánh tiết canh <laughs> này không biết là món tiết canh này nó tới đâu đây cái này là lợi bàn sáng nay mới mổ à đây à vâng oh, xong em à? bỏ em bảo người ta để một uh, à, lavi uh, à, canh cho em ừ. giờ lợn bàn này quá ngon rồi Xuất sắc Xuất sắc xuất sắc rồi đấy, Nghe tiếng dao có vẻ thợ phết đấy Chuyên nghề phết đấy <laughs> Mọi người ạ Nghe kiểu pặc pặc pặc pặc pặc Tiếng dao nó, nó giòn nó tan ra rồi Vâng Này, đánh được nhiều lắm đấy cả phổi đấy. người dân à, vùng ngô nhiều quá ừ. xong là gà không lên lên không kịp trên này ấy. Oh, trời. À, lên giá kích này gà gà Trung Quốc trên này còn 75 nữa cơ à 75 rồi. thường là chú anh vẫn bán 65 thôi còn 60 65 60 rẻ đấy ừ. thì gà đây là gà công nghiệp gần nuôi vâng. nếu còn gà trên bản thì trăm ba thì không nói rồi vâng và trước Không ờ, vâng, thường thường là em mà không ờ, kiểu gà gà công nghiệp thì một số anh em ở trong thôn ờ, mình đi nhớ người ta cũng không thích ăn đấy. Ờ, à, đấy. Một là ăn thịt lợn, hai là gà ta. Ừ. Đấy. Vâng. Bởi vì gà ta mà ăn ít mỗi người được một miếng đi trong nữa vẫn ngon. Đấy. Còn là gà công nghiệp kể gà ăn no trong nữa thì vẫn nhiều nhiều người không thích ăn đấy nhớ được trước ở bên ờ, phía phiên bung ấy, ờ, đi mua gà cho nhà nhà à, ba bà cháu vâng. cái trừ lưng gù ấy mà ra mua là 160 nghìn kg gà đúng là bản non đấy mình đấy vâng. lúc ấy là đắt còn bây giờ mà 130 là rẻ đó rẻ mà bình thường đó cân còn cái gà công nghiệp mà trên này đã 75 này khả năng là lên giá nhỉ lên giá dạ. mà ở trên này mà gà công nghiệp thì 75 ờ, thì dạ chỉ khi ừ. chỉ khi là ở trong ờ, thôn không có gà thì mới mua ừ. còn không nếu có thì ờ, ăn gà bản ừ. <clears throat> ngon hơn bản hiện tại là dịch <laughs> chết hết rồi đấy hai hai tay hai xuống bằng thấp phía bên trong này thì mẹ bí thư già đang ờ, luộc thịt lợn ấy sời thịt ba chỉ luộc nhá mọi người nhá quá hấp dẫn luôn cơm luôn này cách là nồi cơm nhé mọi người nhé Đấy, nồi cơm ờ, của bà đó bật đồ ấy xong sôi rồi gửi xuống dưới đó mọi người trên này ờ, hay đun bếp củi lắm tại vì củi trên này nó sẵn có mọi người trên ờ, vùng cao mà cũng có rừng này là, là lấy những cái, cái cành cây củ khô nó rơi xuống ấy cành nhỏ nhỏ để để lâu thế nó cũng thủng à hay là nó thủng từ trước nếu ấy thì ờ, bán sáng vụ không đấy con này còn ngon mà Hỏng dưới hỏng hết rồi lâu Hỏng hết á? Nó, nó bị hỏng cái gì anh? Nhông bỉ À đấy à? Ồ, không cái này mà mang cho thợ người ta sửa cái là vẫn có tiền đấy Vẫn có tiền nhưng mà ừ. sửa mất nhiều lắm à, Sửa nếu mà sửa hết thì khoảng bao nhiêu? Đi một thời gian nó lại hỏng tiết mất tiền À Thế thôi là không không không ấy nữa không sửa nữa đâu nhỉ Ồ, oh, con bột câu đang bay à Máy này là máy ờ, nghiền bột ngô đây à? Đúng không? Ồ, oh, săn ngô đây Để mọi người làm mèn mén ăn đi Không bây giờ dùng máy này không không phải ấy nữa Không cần phải ờ, giã nữa nhỉ, không phải xay này nữa đúng không? Không cần xay đá nữa Không cần phải xay đá đúng không? Chỉ ờ, lít sang là được ăn nha à. Thế mua cái máy này đắt tiền không anh? đắt chứ Khoảng khoảng bao tiền cái máy này? Tầm 3 triệu À 3 triệu à? À Hay quá nhỉ đừng biết hay đấy Giờ đỡ phải mọi người xay xay cái đá nó rất là vất vả mệt Như cái này mọi người là nhanh này đấy, Như thế giờ có cả rau giúp anh bà hái ở đâu đây già? Bà hái ờ, lúc nãy bà hái ở ruộng ấy À ở ruộng à, mọc ở ruộng à? Đây đây Ô, oh, rau diếp tanh này, rau sống đấy ờ, Ngon lắm lấy tiết canh cũng được, ăn rau sống được để biết là rau sống dạ ừ được được cái này được món này là món ờ, đỗ xào với thịt thịt xào với đỗ nhá mình đấy nhá thịt luộc xong thì ờ, thịt bây giờ đang để lên kia thái khi mà thái xong thì mình xào này cho là đánh thức canh nhé tiết canh huyền thoại của bí thư già để xem là tay nghề cao thủ võ lâm bánh tiết canh này có đông cứng này không nếu mà ok thì sẽ cho đi uh, nhà hàng khách sạn 5 sao để mà ấy trưởng bếp cái đâu cô nào mà cái cô này chỉ đi đâu hả nhưng chỉ mà cái lúc đẹp anh nhờ à. nói thật à không mà là cái món thịt canh này gian kém lắm đấy nhân là đầy đủ và rau thơm nhá đồng hoàng ấy. hơi tối một chút đấy vì cho tiếp rồi đâu cho tiếp đấy chỉ có vì chứ già cuống rồi nôn nào muốn lấy vợ rồi bà <laughs> nhỉ nôn nào muốn lấy vợ là bắt đầu tay chân là cuống rồi Tiết nhiều thôi Tiết nhiều là sẽ không đông Còn nước nhiều quá cũng không đông đấy nhá Đánh tiết canh rất là khó Để Thử xem là tài video già đấy Đấy, đấy à, em già vừa đổ vào cái đông cứng lên mọi người đấy đúng là cao tay cao thủ cao thủ đây phải học hỏi học hỏi đã học hỏi quá tuyệt vời luôn nhá đấy cái là đỗ nhà cũng trồng được đấy không phải là đi mua đâu đấy. Đấy, nãy uh, oh, quá ngon luôn ngon bà chỉ bà chỉ đấy, sờ. em đi thi già vừa thể hiện uh, trình độ đánh tiết canh đông cứng luôn ngắt luôn khách sạn uh, à, 5 sao mà không không thuê bí thư già làm uh, bếp trưởng coi như là phí uh, một một đầu bếp tài năng Đấy, thịt thịt ba chỉ rất là ngon nhé đấy ừ, ba chỉ này ngon đấy tuyệt vời đấy em thử anh Chanh. Đấy. thôi uh, tí ờ, đằng nào cũng xen vào ăn với mọi người mà không cần phải nếm trước đâu có chanh uh, ấy nữa nhờ súp nữa tí tiền uh, sang uh, bên kia đây, mua có súp Vâng. Có chanh không nhỉ? Đây có chanh không nhỉ? Chanh không có, có, có. cây chanh nhưng mà không có ờ, có lá chanh thôi. Ồ, không có quả chanh à? Quả. Tiếc quá nhỉ. Không ấy. trên già này có ờ, tìm được ờ, mật ong rừng không? Ở trên này Mật ong khoái ở. Mật ong khoái không có nhưng mà mật ong rừng là uh, cái mùa này là có đấy. Bà, bà, bà con đấy có ai đi bắt không? Có mà, vẫn đi bắt mà. Đó. Vâng. Thế là già có bắt không? Em ờ, chưa thử bắt. Ồ. Chưa mà rừng cùng... này nó có ba loại, một loại là mật ong mật này là ong nuôi. Đúng rồi. Hai là ong khoái, ba là ong ruồi. Vâng. Ừ. Tưởng ờ, già đi bắt được thì ờ, bán được mà. Vâng. Em trước đi cùng anh rẻ đi bắt ấy. Ừ. Em chỉ ngồi nhìn thôi. Ừ. bởi vì anh cũng bảo là em chưa có cái nghĩa anh em không cho ấy ừ, à. Vâng hôm nào anh rể à, bắt được mang về đây à, bà ấy bán ok bán thì à, mọi người vào xem video mà em bí thư bà bán mật ong mọi người ủng hộ em bí thư già nhé ok thế thì mai em sẽ đi tìm ở trên này có mà ừ. mùa này có Nên mà con mọi người mà mà có mua mật ong thì cứ alo cho em già ship là miễn phí luôn Hả? Cái giá làm miếng này bảo ngon quá tuyệt vời <laughs> Ngon đấy Thấy chưa? Thịt ba chỉ quá ngon ba luôn rồi này. Bó rồi uống nước ngọt á à, Hai anh em đi ờ, mua ít nước ngọt cho chị em phụ nữ thì ờ, Có một số em nhỏ nhỏ tuổi Học lớp 8, lớp 9 là chưa uống được rượu Còn Ôi, ơi, ơi, ơi. Ơ bác cháu lấy nước ngọt một cái lạnh ấy nhỉ cái lạnh chứ lạnh bên này bên này tủ này Đấy. chị em thích uống nước gì nhỉ coca là coca đi coca to đấy coca to đi một chai nước cam một chai coca đi ui chai này bé đấy chai to chai to chai to, to. cái này là hình như là uống nước tăng lực rồi tăng lực à chị em phụ nữ uống không uống mà này orin cam đây hai chai cam ba chai đi ba chai chia xuống dưa này bà bác ấy có bán không nhỉ? Ê, ăn mà mua à? À, chỗ nó ra hả? À, mua về À, mua về ăn à? Mua về ăn Ôi giời ơi, bác lại không bán à? Bà tao này phải nấu để Ôi giời ơi Ôi giời ơi, phóng một móng Dạ, uống một hút không? Không, không để dạ, lấy nước ngọt cho chị em phụ nữ Úi giời Rồi Đấy à, bác còn bao thuốc bao Thuốc uh, bí thư già là hay hút thuốc lá lắm Nghiện Bí thư già là hay hút thuốc lá <laughs> Cái gì chơi được chơi hết Yếu là cho chị em uh, uống nước Nước ngọt cho mấy à, em nhỏ nhỏ đến uh, ờ, vun ngô ấy từ nãy uh, hì hục mãi uh, ờ, bị từ già mãi mới mới xong được rồi hôm nay ăn cơm mọi người nhá nó nó để ó ó để chỉ tôi kìa Ô chúng nó chị em phụ nữ ngồi đất được mà Ngồi ghế à? Ừ. Ô trời ơi Đấy, đấy. đấy uh, mọi người uh, bà rót coca uống nhá à không không uống ờ, được rượu chính dạ, thì ờ, dạ. ờ, say rồi chính hôm nay đi giúp bên bố vợ cũng vun ngô về mắt đỏ đỏ rồi đấy dạ. kia là bố em mỉ ra mọi người nhá Xính nó mập sai rồi Xính á, xính chứa, xính nó giả vờ thôi Xính giả vờ thôi 주님 냐니 không nhá thế nhá bây giờ con đi nào à còn còn muốn lấy nữa nhá à, các, các, các, các chị cô có hậu chứa không? Ờ, hậu chứa thì cái đó Hậu chứa mà các chị nào mà hậu chứa được thì già giới thiệu cho các chị Còn nếu mà không thì <laughs> bật nước ngọt là uống rồi Đấy, đổ vào bát Đổ vào bát, bát ăn cơm Ờ, đấy, bát ăn cơm luôn Có đủ không đấy? Đủ, đủ, bát đủ ông ăn không, ăn không Lấy ở ngoài này đi kiểu là ờ, đấy à, dạ, dạ. mấy mấy người mà chào dạ, chào chào hôm nay mấy giờ nghỉ uh, ờ, xính dạ ờ, mấy nghỉ vui nay đấy nay sớm nhé nhà cô à đấy thì tao thì có cho nên hơn 12 giờ 12 giờ à, à là 12 ừ. giờ hơn à 12 giờ à 12 giờ xong rồi thế từ đấy là đấy là làm cơm ăn luôn đấy ờ, dạ, dạ đó ừ. cho là làm cơm ăn buổi chiều là có làm tiếp không hay là dạ ừ, không chiều nghỉ cái gì ờ chiều nghỉ vâng cảm ơn ờ, video già vâng em hôm nay nhiều ấy <laughs> hôm nay uh, vào làm làm bí thư già đi bún ngô là ngày được 100 nghìn đấy trời hai gói mì tôm thôi mời uh, các chị nhá các chị nhá các chị mọi người nhá à, chớ nhá chá lâm mai xem chào chú nhá chào chú trắng mời chú trắng nhá sức khỏe nhá anh em nhá sức khỏe em nhá à, giờ bây giờ ra đây tính đấy ra này ngon này không ra này có một câu này vâng một câu vâng, hiếp vâng. luôn một câu dạ. dạ. à dạ. à chà vậy lắm xì xì ừ. à, ra ơ à là bay sang ơ xì xanh u nhiều ăn trâu chỉ có đồng bào mới uống ờ, một phát một chén đầy các vâng. bạn là nhiều trâu là thêm ra là các bạn uống chén hôm nay thì à gia đình vui vui do ờ, à? em già không làm được là à? bởi vì gia ờ, đình nhà muộn muộn à? ừ, đấy hôm nay được bữa là anh Tam về hỗ trợ ừ, em ra xong được ôi rồi ôi thế là như giúp được cái gì đâu làm thì à, ờ. như à, gà bới các bạn ạ Thôi mình muốn giúp mọi người là để cho bớt đi cái công việc khó khăn vất vả dạ. những ai cũng bận đấy ơi chị em dùng đi người nào đi nào đi mày đi à, đến ờ, ấy là anh em như ờ, là bí thư già sang giúp là em đấy là để ấy vun ngô đi cho mình cũng phải có cơm để ăn sớm để cho mọi người về sớm để ở nhà xa ấy mọi người không ở gần vâng. Ừ. Bố mẹ em thì là ở tận Liêm Sơn cơ. Ờ đấy, rất là xa. Dùng đi, dùng đi. Mọi người dùng đi. nấu đấy khả năng là ra ngoài món này chắc. Ừ, vâng, đúng. Ừ. 되게 됐어. 아이, 뜨까이 진짜. 진짜요. 어, 진짜, 진짜. Siêu sao luôn á. chú chú chú chú cháu đánh mà. Tú <laughs> già đánh. Khách sạn làm sao mà không không đưa bí thư giả đi ờ, làm đầu bếp thì khả năng là là, là phí mất một nhân tài thấy uh, từ nãy uh, ngồi uh, uống rượu nhà bí thư ra mà hết cả rượu bây giờ phải chuyển sang bia rồi nhá bia đi tìm nhưng mà không được đúng không mà bia này là bia việt hà là cũng, cũng ngon đấy chất lượng ừ. còn nếu mà mình uống bia hà nội hoặc ba ba cũng rất là ngon à? Ừ. thích mà. À làm thử tiết canh đi. Ừ. Trời ơi, đông cứng luôn ở đây chưa? Đang bảo khách sạn năm sao rồi tuyển đi già không là mất một nhân tài. Mà giờ tiêm chỉ tao điểm. Không cái này là chị em còn bên này dùng coca và ấy đó. Coca, bia đó nhà chị em phụ nữ nào máu đấy nhá uống uống hết đi cái này để tủ lạnh là nó nó nguội là là không ngon đâu uống hết đi dạ. uống là mang về vâng ừ. bà cưới rõ cho như linh cho đấy quá đông cứng luôn đúng không? Tiền này bây giờ cái đồ gái là trồng lúc đó bây giờ tay nghề cao dạ mà biết sao khâm phục không phục cái này phải học hỏi đáng học hỏi biết thư đảng không anh anh không dùng tiếng anh à? À? ờ anh thì uh, uống bia đó thôi thế à? thôi anh không dùng tiếng anh không không dùng mà ừ nhỉ không biết dùng, không dùng tiết canh chỉ những cái đồ tiết tiết này là em nghe tin rồi thì bé là anh không dùng nghe tin vừa rồi là anh thay đổi một tí rồi chẳng ở đây dạ. nên là mọi người thông cảm thôi mọi người cứ ăn đi đây năm mát rồi nhá bó nhà năm mát luôn các bác thấy canh thoải mái ha Đấy. này là ấy trong nhà bí thư già là cũng uh, bia bọt nước ngọt bên này kia phụ nữ mai chưa ngày mai uh, bà gọi bà con làm nốt ngô nhá một nốt ngô mai uh, bà một buổi nữa thôi hôm nay con hơi ốm một chút ý nó nhỉ chiếu tí xanh đỏ tí là mùa mùa cốc mai mai mai là giúp bà một buổi nữa thôi nếu nãy giờ trò trò xíu. Phải đi. Căn tủ nó vô cái chiếc hai bên. Căn tủ căn tủ. Căn tủ ba ba ba bên nó. Cả bên tiêu tuổi. Căn tủ vun ngô nữa. Ừ. Ờ, ờ, một ngày nữa thôi. Giúp mà. À, nếu mà các cô may xuống thì ờ, rất là mong muốn là anh sẽ san đê san san nhà em để lúc một buổi nữa ừ, ok ok <laughs> ok, okay nhá nhá chị nhá nhớ nhá mà mai mai mà con đi làm nhá à. Rồi đến giúp uh, Minh Đưa ra một buổi nữa thì uh, đấy là ờ, vào vào giúp Minh Đưa ra một buổi nữa thì mình cũng phải ờ, uh, ờ, đấy đây phải đi chia sẻ những hoàn cảnh gia đình khó khăn đó. Sì đi mà. Thế hồi chưa từ từ cho nó nó muốn thế. Ừ. Nhất trí, ừ. nhất trí bảo là rất là cần sự giúp đỡ của các cô các. Đúng rồi. Dạ. Dạ. dạ bỏ tất cả nhé chú ý vâng vâng tất cả đống thuê nhé chú ý vâng vâng ok ok cả nè thôi thì uh, chắc là giang cũng uh, xin phép được uh, khép lại video của giang ngày hôm nay thôi để cho các chị các cô là tâm sự rồi là nói chuyện đấy mai lại còn đi làm giúp em già nữa cơ thì uh, hẹn uh, tất cả uh, mọi người ở video sau giang uh, sẽ cố gắng là ra Vâng, video vâng. đều hơn là chia sẻ cho hoàn <laughs> gia đình khó khăn trong thời gian tới để cho mọi người cùng theo dõi vâng. và ủng hộ bà con ở trên này nhá xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người video sau xin chào các bạn ăn đi hả ăn đi hả ờ